how our new mode of transport 係冚字口嘅。啊，冚字口啦，啊，你咧就用手啦，媽咪咧就做膚色啫喱機啊。好難找嘅。係邊嗰啲 <laughs> à, dạ. shop 邊地？Ambitious sunglasses really look like a terrorist. <laughs> now you're driving into going towards uh, We locker mask locker are going to the old market. 咁樣好唔好呢度？咩啊？十二十溝啦，你呢個啦。望過你。 幾多先可以完成啊？冇乜事發生。我幫你影好。唔使啦，啊？Okay, oh, ma, cooking class ah. Cooking class. Yeah, cooking class. À? I know. 威要喺佢嗰度 blue palm tree 咧，你唔理呢度地方咧，呢度幾幾 happening 啊！啊！呢度我呢個嚟嚟咗。Yeah, we didn't go there. We have been here before. I think the aha is nice, you know. Ừ, yeah. No piranha, oh. There's a good one. Huh? Lạnh không lạnh giờ bây giờ nhập hành được là 嗰啲咪點啊？好好玩，真係好玩。Who high for today? and the day tomorrow. Kim bạn có thể thấy linh có chi mế nhiều Kim đi rồi nãy mặt kia lo đi rồi chạy nãy mặt kia lo số hàng đó mẹ street chở Đi à, linh thấy hả? Ở đâu à?

做下個腳啦，腳好痛啊！呢個係醫生啦，係醫生呢個係 cream 嘅。 今日我哋去誒做 fish massage，係 night 係 night，咧我哋去買嘢，跟住 packing 之後照顧咗呢啲啦。點樣啊？介紹下呢個 food。呢個係 chicken lemon 香茅雞。呢個係咩咯？salad 呢個係都係啦。即係即係 food 入邊係嘛？係咯，呢個仲夠唔俾先。加個香茅好。 面貌望奶就係黃奶啊，又旁邊都係要誒旁邊咯係嗰個誒攞油啊碌油攞油得啦，冇嘢。你影啊影影影個頭，跟住落嚟試下。係，我知你幾多幾多碟睇下。你睇到睇個 camera 啦，慢慢影落個角度。Yes. 해도 뭐 이거 할게요 뭐 이거 맨 거금 쉬우게요 내 못해 스킨 that fruit or that thing fruit đó chuyện này giang mà chuyển bộ hơi ngao bà ba ơ does it feel weird Wait, touch it more. More than I saw. 와, 너무 더워. 와, 너무 더워. 가방에 있어. 와, 너 swimming at his leg. Sucking up. Sucking up. Miếu thông cơ. Feel free cook với lại hả? Bị free free mà anh phải lại. Yên thấy đâu? Bien. Mira. Fish massage. Hổ hổ hổ. Hổ. Cho là. Thôi Đi không? Đi được. Ngầu này à. Yeah. Thế mua chim mà mi xấu á, because of những cái video á. Ủa mà bọn cầm tô kìa. Chắc là cậu là Mình là cậu là